này nó hơi ít, ít sỏi một chút mình hơi ít sỏi ờ. bà lấy của về à bà và con chào bà nhá bà năm bao nhiêu tuổi rồi bà 85 rồi Ui 85 á? Ừ Ui 85 vẫn gánh được củi mọi người ơi Ô, con vậy 85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 cho bà con ở trên như là 4 500 m thì à, bà con mong muốn là cái đoạn khó nhất ấy, thì à, cũng được sự à, ủng hộ của các nhà hảo tâm trong ngoài nước thì Giang đã hoàn thành xong rồi thì số dư còn lại thì Giang chuyển sang thôn Nà Nội này à, hôm nay thì à, bà con sẽ vào bắt đầu à, khởi công ngày đầu tiên do mấy hôm trước mà máy xúc đang làm vướng à, đoạn đường mình không thể chở cát sỏi vào được thì hôm nay thì bị bắt đầu xe mới vào chở vào được phía đằng trong này thì là cái khu vực mọi người để trong này là gần trường mầm non ấy thì từ trường mầm non ờ, thôn nội nội này vào đến ờ, vị trí trong bản là 450 mét thì do xe là không thể chở vào trong cái được thì mình chỉ tập trung ở khu vực uh, trường mầm non này thôi thì uh, bà con sẽ là đảo vữa khô xi ở ngoài này để à, mình chuyển xe máy vào trong Nói chung là phải cả bàn đi làm đó mọi người đây là khu vực mà bà con trên đảo Si đây là mình mình uh, tập kết ở đây bà con sẽ là chở xe máy vào trong đó à đây à? trưởng thôn hôm nay đi đám ma nhà ai nhỉ anh nhỉ là dưới làng mới à, đây à. vì làm sao đây anh có vì làm sao mà ấy đấy à sức khỏe yếu đấy chứ tưởng là người còn trẻ à. <laughs> mùa này thì covid nhưng mà em đang hỏi là lý do sao mất chắc là lớn tuổi rồi quá chắc là cũng hơn ờ, ờ, 60 rồi à, 60 à? à, ở làng mới à à à trưởng thôn này không không uh, đi làm là có việc uh, ấy rồi gia đình uh, có đám tang à thôn làng mới à gia đình có bà con đây đều, đều nhưng mà cũng có anh làm trưởng thôn bác này chắc lớn tuổi nhất đây đây nhỉ à, bác này bao nhiêu tuổi rồi 63 63 Chắc trước là bác cũng làm ở ừ. cán bộ thôn chứ Trước cũng tham gia công tác ở xã À cũng, tham cũng ra xã à. À. Đó, như bà con ở trên này là đi xe win hết rồi chị em phụ nữ là bên đây là vừa ở trong kia có người ghép cốt pha chưa có rồi đúng không 30 là thanh niên của của thôn này luôn anh nhỉ nhìn mặt trẻ à nhìn mặt trẻ đó đúng không Bây do là bà con lấy vợ sớm lập gia đình sớm là, là suy nghĩ rồi là công việc gia đình nữa Hôm nay được khoảng bao nhiêu hồ đi làm nhà anh nhỉ? Chắc là cũng rơi rơi vào tầm khoảng có 70 người. Có 70 người. À. Ồ, bu chị bu cho con đi lại phải một kia đã dùng màu sắc gì đây. Xem bà con là ờ, ấy là, là ờ, trộn xi đảo xi cho nó vừa vứa ấy không là là ấy nha, lúc chỗ ít xi nhiều xi quá. Ờ, bà con mày bà con sao bà con ca xi chứ mà. Bà con quen làm rồi thì ấy. Bà con ca xi đủ cho con heo đây này. Để ý đấy. Nó ít quá đổ nó là không chắc. ô con đi học đi từ đây vào à, khoảng 450 mét mọi người ạ Chứ mà Giang đã đi à, khảo sát và mình đo rồi Đây các cháu là đi học Đây là trường mầm non Thanh niên là phải chở Thôn này thì à, gần hơn thôn Rằng Păng Nên là chở cái cát sỏi bê tông này Ở đây à, rẻ hơn rất là nhiều à, 350 à, đến 400 nghìn một khối sỏi cát bê tông Và thôn Rằng bằng cách thôn này Thì thôn Rằng bằng còn đi sâu vào nữa cơ Thôn Rằng bằng nếu mà từ thôn này vào thôn Rằng bằng mà Cái con đường mà trước mà Giang đã làm ấy Thì à, rơi vào 15 cây số đấy vào đến thôn Đồng Bằng nên là khi trở đến vật liệu lên thôn Đồng Bằng này đắt hơn rất là nhiều so ở đây gần hơn Như Giang chia sẻ cho mọi người thì cái đoạn đường này là 400m thì mình tính là hết khoảng 40 đến 45 triệu mình sẽ hoàn thành xong đoạn này tại vì ờ, ở đây ờ, vật liệu rẻ hơn đấy không như ở trên dòng bằng thì ờ, vật liệu đắt hơn nên trên đó nó xa cái phí rất là đắt Đây vào đến trong này là khu vực bà con đang đảo vữa đây Giang hy vọng rằng các nhà hảo tâm trong ngoài nước mọi người xem được video của Giang thì, thì ủng hộ giúp đỡ bà con người một bao cáp một bao xi si để có thể hoàn thành cái đoạn đường này cho bà con để với số tiền dư ở bên à, thôn Giàng Bằng thì dạng chuyển hết sang đây là 9 triệu 654 ngàn thì à, mình cũng bỏ một chút tiền cá nhân ở Giang đã đóng góp thêm cho bà con một chút nào đó phần nào đó thì vì kênh của mình thu nhập một tháng chỉ có 3 4 triệu thôi mình cũng không thể là đấy cho bà con à, nhiều được Chào các bác bà con nhá chỗ này chắc xếp đá vào thật đấy Có chân ờ, cháu này bị sao đây? Hả? Chân này bị kẻ lửa à? Ồ oh. Bị con muối đốt đâu quá Vàng hết chân rồi Hả? À, muối đốt à? Cháu xin, không nói là Nó tinh kinh là nó nào Một chỗ uh, ờ, tinh kinh nó nào <laughs> Xem mẹ làm đường à Ồ oh. Mau ăn đi Nhá ừ. <laughs> Cháu nhỏ à, đi à, cùng mẹ xem làm đường ngoài thì là số là chị em đi sửa đường nhé Dắt để cho nó sửa đoạn nào bằng Ô, oh, cua nó có 2000 à Cái kiểu này Nhỏ thế Ô oh, dồ Mặt nhỏ nhỉ, không, không rửa mặt à Quần nó không mặc quần à, mẹ không cho mặc quần <laughs> Cháu nhỏ trên này, bên này là toàn phải chuồng thôi nhỉ <laughs> chị không không nói được tiếng kinh à hả lù mông chip câu á lù mông này còn chip câu nữa đi lù mông chip câu lù xúa lù mông ồ mông lù mông cần tớ tôi nãy tôi khá lù mông để bao hạt lù mông rồi à thế à người hâm mông là còn lù mông chim câu nữa thì thôi thì giang cũng cứng người rồi Ngày à, cả bản đi khá là đông luôn Chuyện này mình nói chuyện vui chị em thôi Một số chị em thì biết nhưng mà bồng bào trên này ngại nói ấy. Đa số mọi người là chủ yếu là nói tiếng hâm mông với nhau thôi Còn lần này thì à, có cả cán bộ xã đi à, phát động Mình một con luôn nhé Treo bằng rôn Tích cực tham gia ngày thứ bảy cùng dân lúc sáng thì ờ, Giang với bà con đã làm một cái ờ, đoạn này mình có thể ờ, để ý là bắt đầu Giang làm từ xe máy kia kìa xuống dưới này thì cái đoạn này thì giới thiệu mọi người luôn là đấy là chỗ này nó nước lớn đấy do nước lớn thì chắc sau này mình sẽ làm một cái cống tầm một mét chu vi đó khoảng ba cái cống mới thoát được mọi người nhé thì sang phía bên này ấy thì bắt đầu là chiều nay thì bà con bắt đầu là thì à, vị trí chỗ anh Phong mà đang à, cầm hai số nước kìa thì à, bây giờ xin mời tất cả mọi người là cùng tiếp tục ra này chào cán bộ nhá mùa rất là sự cố luôn bà con ở trên này thì bà con hầu như là cho anh nhá đây là có vết chân chó này mọi người xem này đó là do vết chân chó thôi chứ không phải là con người vào người đâu Đấy. Chó yeah. Ờ, lúc ờ, làm sâu Hầu như hôm nay thì ờ, đa số là ra cũng phải huy động với lại bà con với lại các anh trưởng thôn trưởng bản bí thư cũng để động viên bà con làm chắc là chiều nay thì mình sẽ làm đoạn này là mất đi hết các sỏi thôi thì đây bà con đang làm như bản thân giang là cũng phải làm ngăn hết này ngăn cách cách khoảng 5 mét thì mình sẽ làm một cách rắn nở cái cây này mà nó cứng thì mình rút được anh này nó khô cứng thì mọi người sẽ rút được đây mình xem là là khô cứng là sẽ rút được tí nữa khô cứng thì mình sẽ rút bỏ này ra nó là rãn nở bê tông không bình thường ấy trước mà giang làm ở trên uh, cái uh, huyện con căng trải ở uh, bản háng trắng trắng lừ ấy xã khao mang ấy thì đợt, đợt trước là mình dùng cái uh, kiểu bao xi si ấy chấp dày lên một chút đấy nhưng mà ở đây thì bà con thêm một nuôi gỗ này thì tính tính này mình sẽ rút ra một người nhé cái xăm này thì bà con bắt đầu làm cái này à, hầu như là mình à, phải đổ à, từ 10 đến 12 cm một người nhé thì là độ bền của cái bê tông này nó mới chắc chứ mình đổ 5 cm này hoặc là 6 cm này rất là mỏng rất là dễ vỡ và phí tiền của các nhà hảo tâm ấy khi mình đã làm đến đâu thì mình chắc đến đấy thôi có nghĩa là 15 tuổi mà không lấy chồng sẽ là già anh như, như, như, như em này là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 15 tuổi à? Này lấy chồng từ 12 tuổi Đấy á? À, lũ, lũ rồi, một thua. Lấy chồng 12 tuổi hiện tại bây giờ đã có ba ba cháu nhỏ rồi mọi người đấy cháu nhỏ hiện tại là vẫn còn đang nhỏ nhất này đang nhỏ nhất là đang phải cõng à, con đi làm rất là vất vả luôn hầu như thì à, bà con trên này thì 16 à, đến 15 tuổi mà không lấy chồng thì người ta sẽ nói là ế 18 tuổi là nó đã chia sản rồi à đây à nên là Giang đi nhiều thì đa số là mình hay đi giúp đồng bào Hơm Mông ấy, rất là khó khăn ấy đôi khi là kiểu phong tục nó còn kiểu từ ngày xưa từ các cụ để lại rồi nên là một người mà lấy là 15 16 tuổi là yêu là lấy rồi nếu mà chính xác ra nếu mà bình thường lấy như thế mọi người bị phạt đấy bạt phạt mấy triệu đấy tảo hôn đấy đúng không đấy theo luật pháp mà đấy phạt chứ thế mọi người là lấy chui đấy uh, chiều nay thì bà con làm ấy cái số si này thì là thì mình xem này mình có gì ấy này, một hai ba mười bốn ba là còn 28 bao xi si nữa mọi người 28 bao xi si. sáng nay mình lấy 4 tấn đấy 28 bao xi si nữa chắc là chiều nay uh, chiều nay bà con khả năng đổ hết chỗ này nhỉ đấy nhỉ làm xong hết chỗ này không anh gì một tối đúng không này hết. Ờ. Hết cái này thôi cố gắng à, động viên à, bà con à, chị em mọi người là cố gắng đồng lòng nhá em là đường à, số em là tung video lên mạng ừ. làm đường không phải nói xấu nhưng à. mà bảo là chị em có máy điện thoại thì quay phim à quay phim ừ. Ừ. ok, okay. Vừa ờ, nói xấu em Nó quay à? Vâng Đừng nói xấu em nữa ờ. Bà lấy cô về à bà? Vâng. Và con chào bà nhá. Bà năm bao nhiêu tuổi rồi bà? 85 rồi. Ui 85 á? Ừ. Ui 85 vẫn gánh được củi mọi người ơi không đấy là không có 85 giỏi thật khỏe thật giỏi thật đấy mà hôm mong giỏi thật nãy là đi qua có bà cụ là gánh cái củi thì à, bà cụ có nói là bà năm nay là 85 tuổi vẫn gánh củi đi nương bình thường nha mọi người nhá rất là khỏe luôn nhưng bình thường mà dưới xuôi 85 là mình không gánh được nữa rồi là đó là thời gian là nghỉ là à, nó là hưởng thụ thôi trên này bà con vất vả đi làm đấy bà cụ đánh ờ, củi đấy 85 đấy bây giờ chiều nay đến ờ, đến đây rồi đấy nhờ giảm chạy đâu đấy cua chẳng hạn em là đồng bào đấy cứ tập cứ chứ tôi thay giặc cọp lưng Mặt mình xấu trai đâm ra là Ngại lên lắm mọi người คือสิลอกลอเลยมองไปหนาวไปมากเลยมองมาจริงkhông sợ ngại bẩn ngại khó cháu cho mình làm mà sợ bất mà nó nặng tí thôi anh chẳng có tiền giúp anh giúp công gì đâu con nhau buổi sáng thì uh, chiều bà con đổ từ uh, ờ, trí trên xuống dưới này cát mọi người thấy nhá cái cốt pha đây mình ấy luôn này ít cốt pha ấy, ngắn nó đổ cũng khá là dài luôn chỗ này thì à, như Giang nói là chia sẻ là cái này là lũ lũ lớn này mình phải làm cái cống nữa cơ thì là số tiền nó hạn hẹp ấy nên là vâng mong rằng là các nhà hảo tâm trong và ngoài nước xem được mà mong muốn ủng hộ giúp bà con để có con đường bê tông dân sinh nó tốt hơn đấy để các cháu nhỏ đi học đến trường thì có thể liên lạc à, cho Giang qua số điện thoại là 0969 179 223 Giang có áp trên kênh rồi đó. Này rút hết cốt pha nhé mọi người Đây độ dày Đó, nhìn, nhìn thấy Đó. Làm như này là tốc độ nhanh rồi đấy mọi người Bình thường rất là khó Đây là mình cũng phải đi làm với bà con Động viên bà con làm mình không phải là ngồi mình nói hay là mình không làm rất khó mình bắt tay vào làm thì người khác mới nhìn thấy mình làm mình ủng hộ theo Ôi đâu cái này là nguy hiểm lắm Bà con như kiểu nó có con nấc ấy Nó chui trong điển nó lớn này là do một người hay uống ở nước rừng ấy không nhìn thấy con nấc bao giờ Biết rồi Có nhưng mà nước này Cho vào lá này nhìn Mọi người không nhìn được vì nó là cái con ờ, nhỏ li ti ấy nó Mọi người chỉ con Hôm vừa rồi em đi gấp đây ở ờ, bệnh viện ờ, Tà Lành ấy cơ Nó ăn máu ba con liền Nó khóc khóc đây bảo con nấc do mọi người uống nước đây ừ. Nước lá ở rừng suối nó độc lắm Nước thịt sâu cái suối có Ừ Nước này thì sạch rồi Nước có đảm bảo hay không đấy Thuốc diệt cỏ nó nhiều quá nó chết hết đấy <laughs> Chết Đấy thì à, trước mà Giang ấy mọi người cứ hay à, uống cái nước ở, ở đấy nó gọi là con nấc cái kinh ấy Nó kiểu như con đỉa ấy Bắt đầu sống từ nhỏ trong mũi mà thấy máu mũi nó chảy ra ấy Đồng bào hôm bông hôm trước mà Giang có đưa em à, cháu vàng lên đấy Ở tà lành em bố mẹ thì cũng không biết gì Cứ thấy chảy máu mũi thôi thì Giang có điện là đưa bố cháu xuống đây bắt đầu đi gắp được con đốc nó to nó bình thường mà như mình mà không biết đấy như ở bên Sơn La ấy, có hai vợ chồng nó chạy xuống cuống họng này vào phổi nó tắc phổi nó sẽ, sẽ chết người ta không biết thế là do mọi người là uống cái ờ, nước ở trên rừng này nó như kiểu con trâu con bò con đỉa ấy. nó hay bám con trâu con bò ấy. mà ở con trâu nó hay có con nấp thế là con trâu nó hay uống nước rừng uống nước đục bẩn nó hay mắc cái thứ nơi làm đến đây thì chắc là có lẽ là Giang cũng uh, xin phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay đấy thôi thì uh, Giang xin chúc tất cả mọi người xem video uh, vui vẻ hạnh phúc và ấm bên gia đình người thân nhé và tất cả mọi người là ở video sau thì Giang lại tiếp tục cập nhật cho mọi người biết là cái tình hình làm đường ở thôn Nà Nội xã Sùng Đô huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái